anh gặp em giữa trời đông buốt ra mắt ta nhìn tựa đã quên từ lâu em cười tươi như mặt trời cuối đông nụ cười đó làm sao anh quên ta cách xa muôn trùng mây từng dòng thơ nỗi nhớ thương anh nhớ em đêm từng đêm lòng thầm mong thấy em trong phố giây đời gặp em đi bên em không nói được câu gì ngồi kề em sao mùa đông thấy không xa lại ngày gặp em ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại giờ chia ly giữa trời đông buốt ra mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu em cười tươi như mặt trời cuối đông nụ cười đó làm sao anh quên ta cách xa muôn trùng bay từng dòng thơ gửi kèm nỗi nhớ về em sao mùa đông thấy không xa lạnh ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng sao lòng anh thấy ấm nồng của tình đầu tiên giờ chia ly em quay đi che sau bờ mi lệ rơi ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại giờ chia ly đợi gặp em đi bên em không nói được câu gì ngồi kề em sao mùa đông thấy không xa lạnh ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng sao lòng anh thấy lại giờ chuyện ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi trái tim anh trái tim em không rời xa trái tim anh trái tim